từ đâu tới đây làm anh yêu em đến điên dại đêm tim cung loạn nhịp rồi mơ xanh bước bên em anh thì không có chi chỉ có tiền và biết yêu em em có yêu đến bên anh ta cùng về một